Xin chào tất cả anh em để tiếp tục với lại, ờ, cái ờ, clip cái ờ, video giới thiệu về cái bộ hột tài xỉu bay hôm nay tôi muốn tiếp tục đến anh em với cái công dụng và cái sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu bay này nhiều anh em cũng thắc mắc hỏi tôi là tại sao chỉ có làm ở trên khi sử dụng cái nắp ấy là chỉ dùng, dùng bằng cái cong cuộn mà tại sao không dùng sang những cái vật dụng khác để chúng ta lắc ví dụ như là thố đường chẳng hạn thì một số vùng là anh em sử dụng thố đường để lắc thì hôm nay tôi làm cái clip này vừa giới thiệu về cái bộ hồ thẻ xích bay khi anh em lắc trên cái à, cọc cuộn và cái thứ hai nữa là ở trên cái thố đường thì bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem cái à, sự hiệu quả của cái bộ hột này khi chúng ta lắc ở bên trên cái cọng cuộn và lát nữa tôi sẽ lắp ở trên cái thố đường còn chuyện thử hột test hột lát nữa tôi sẽ làm sau sau cái um, sau khi tôi đã lắc xong và đảm bảo với anh em một điều là cái bộ hột này là hoàn toàn không tang 100% không tang và khi lắc chúng ta có thể giữ hột giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển cái bộ hột này theo ý của mình thì bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem bây giờ nó đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em xem một chén tài hai chén tài ba chén tài anh em nhé bốn chén tài năm chén tài bây giờ nó sang một chén xỉu bây giờ tôi lắc được 5 chén tài một chén xỉu bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé một chén xỉu hai chân xỉu bây giờ là một chân phản nó sang bên tài bây giờ tôi sẽ lắc từ tài xuống dưới xỉu đó xỉu 10 nha lắc từ xỉu qua tài đó ba năm sáu tài bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái thủ đường này và tôi lắc thử cho anh em đang tài tôi sẽ tiếp tục giữ tài một năm sáu tài tiếp tục vẫn là tài anh em nhé vẫn là tài bão luôn bão nào bão ngũ 3 tháng 5 Đó, vẫn là tài nữa anh em tôi sẽ đưa từ tài xuống xỉu Đấy, hột vẫn đang quay tròn gì anh em 136 xỉu 10 đưa từ xỉu qua tài Đó. 245 này đưa từ tài xuống xỉu 126 giờ tôi đưa qua tài đây nó lại một trái phản nữa giờ tôi sẽ đưa tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem hai ba năm này tiếp tục giữ xỉu một bốn năm này xỉu mười một hai năm vẫn là xỉu tám này rồi nó che qua một chân tài Đây là sự hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu bay này như thế bây giờ tôi sẽ à, test thử trên à, nước muối đó, anh em mình hột hoàn toàn nổi hoàn toàn bình thường nhé giờ tôi đưa sang nước à, nước ngọt thì nó đã chìm bây giờ tôi sẽ thử qua nam châm đây nó là một cục nam châm trắng này đây, anh em nhìn nếu với một cái bộ hột tài xỉu bình thường thì có là nó không tang không phải hột nam châm để có thể giữ hột được hoặc là lắc theo ý của mình thì rất là khó nhưng với tôi thì cái này có thể làm được bởi vì sao đấy là nó là do cái